マジで美味しい Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với Kentaho Wish nhé Mình tên là Kazu Và hôm nay là trời mưa à. Hình như là có bao à nếu, nếu có bao thì người dân đổi bụng nè Bây giờ mưa xôi gà Bây giờ ở số 50 a điểm đến qua một tại vì là để mua xôi gà để tìm hiểu món ăn ngon kem thư đi em ra rồi là chẳng hạn tên là xôi linh kem thư đi xôi linh là kiếm 700 đồng rất ngon nè đúng không em ăn thử nha bây giờ có có thực phẩm nữa rất rẻ ha 22 25 25 euro rupee đây là mình bây giờ mua tôi tập cảm nha mua rồi nha ăn thử nha bắt đầu và có ua すごいね 台湾，我유이가 유이가요. 와 쑥쑥. 그냥 가세. 와우. 유와. Đây là cái này là xôi tam cẩm nha. cái này là 25 nghìn. Rẻ lắm nha. việc truyền quốc hết nên là nhiều người nhật bản là không chết này không chết xúc xích này à tại vì là có mùi chấp trước cái món này là mềm là mà sôi là quá cái này là của ờ, pate à ngon nè ngon nhưng mà hơi hơi mặn á bây giờ mình hơi hơi mệt mỏi rồi á em muốn ăn ờ, vị mặn nên cái này là hãy mua rồi W 技能。哇！用嗰個當蛇啊，當鳥啊！Việt Quang Thảo nữa Rất ngon Thịt Cà xé này là bình thường người ta làm xôi này là ngon à không chỉ coffee xôi à là cái này là ngon thật là bình là không chỉ tiết xôi à Nhật Bản à cái này cũng thấy ngon điều mà gì rồi chị cái này có cái này có chống cực nha local ưu điểm nhất là có con kho cái này cùng ăn được thì rất rất ngon nữa có mùi biển nữa ngon nè ta ngon rồi lên này là rất rất ngon em sắp chết rồi chết thôi <laughs> tại sao à ngon thì chết nè à. không nói gì hết nè sau khi ăn tối linh này thì sẽ khỏe hơn nè là bây giờ là buổi trưa đó em nếu ăn thì có thể đi làm cô cảnh nữa nha mát mẻ hơn đây nè dạ giống như là KFC ngon nè cái này là 25 nghìn nè quá rẻ nữa cho nên là chủ quán này không có đưa tiền à thế này dễ ăn được nhỉ ta đi làm nghèo đó không có cứng mà cứ đi là phải trăm bóng điểm nè ba dư theo pha dư là chín điểm nè chín trăm chín một cũng ok nè nhưng mà bây giờ là là đầu tiên ăn cái này em chín điểm nè thiệt chắc ngon mà à, em người là thích sôi đúng không hình như là khi ờ, đi bộ vỉa hè thì thấy nhiều gian hàng sôi nè nhưng mà chưa bao giờ mua nè thích quá ngon quá tại sao mình không biết sôi là ngon hay không ạ vâng, mà biết nè sôi là rất rất ngon nè tôi liền là rất rất ngon này em các bạn hãy ăn thử nha và nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nhé chúng tôi là nhóm double fish bye bye